Chào các bạn, hôm nay uh, buổi uh, chiều mùa hè Thời tiết uh, hiện tại đang khá là oi bức và mình lại trở lại với bộ môn đam mê là câu cá nó là đam mê thì cũng uh, thích thật nhưng mà mình không phải là dân câu chuyên nghiệp Mời các bạn cùng uh, xem cho vui nhá Do không phải là dân câu chuyên nghiệp nên cái cần nó cũng không được chuyên nghiệp cho lắm Đây hôm nay mình câu cá chấm nên là cần phải cái cần nó lớn một chút nay thì mình câu bằng à, mồi sắn nay cũng có thả một ít đá à, xuống để dụ cá đến ao này thì à, có cá loại ba bốn cân và cũng có loại là nhỏ thôi năm sáu lạng mới thả loại ba bốn cân thì không nhiều lắm nên câu nó cũng hơi khó rất là khỏe chờ cho mệt thì đã à, đây bây giờ cũng uh, tính về số lượng cá thì nhiều nhưng mà cái loại cá lớn thế này thì còn nhiều nữa rất là sợ nó vướng vào cái gì nữa thoát mất rồi vướng một cái quẹt sẵn đây rồi

tương đối chắc là khoảng tầm hơn hai kg rồi đấy tương đối lớn